mẹ ơi con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa coi đời đam mê mà quên con đó bên ta mẹ xa con nào quên những ngày làm lũ triền miên con lặn lội chắt chiêu nuôi con lớn khôn thành ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sơn thưa bữa chiều bắt cơm gà sữa thương quá tâm thân mẹ xa bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn mẹ đi như áng mây bay về hơn một đời chặt chiêu hy sinh dấu cho khó nghèo từ ngàn xưa bóng hình người mẹ việt nam dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng người với thời gian mẹ ơi con thương mẹ quá mẹ ơi con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa cõi đời đắm mê mà quên còn đó bên ta mẹ già con nào quên những ngày làm lũ triền miên căn con lặn lội chặt chiêu nuôi con lớn con ngày xưa áo mẹ vá vai sơn thưa cứ chiều bắt cơm ca dưa thương quá tâm thân mẹ già bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn mẹ đi như áng mây bay về dày tự nhiên con rơi nước mắt sợ áng mây bay qua trời còn say giấc bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu trong lòng con ấp u hình anh mẹ yêu áo sơn một đời chặt chia sinh dấu cho khó nghèo từ ngàn xưa mong hình người mẹ việt nam dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng người với thời gian mẹ ơi hãy tiếng chứa chan tão